là dạ, em tên là Lê Văn Ba, em năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ. Thì ai ai gặp em cũng kêu bằng ba hết trơn <laughs> à. <laughs> Người lớn ờ, cũng gặp ba ba ba. Dạ vâng. Đúng không? <laughs> dạ đúng. Bạn gái mới gặp kêu ba. Rồi ờ, anh của ba tên gì? Ừ, em quan anh trai tên Phong. Nếu mà ghép lại thì là Phong ba. Trời đất ơi. Tôi đi nhiều chuyện dạ chào chị dạ, dạ chào em phong đó nhà dạ, em còn có... anh tên phong đó có ha, có em không ừ, có em gái á tên dung hết hồn tưởng phong ba rồi tới bảo tát không nhưng mà nó có đứa anh trai đó đứa anh trai em có ờ, yêu chưa à anh trai em thì có gia đình rồi ạ ờ à, có rồi hả tưởng đâu chưa có ghép với lan là phong lan <laughs> hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á À, có rất nhiều <laughs> tức là cái tên của em thì bị biến biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh <laughs> em bị gọi là tam mao nè ba tây tây à, ba tây nghe đỡ nó, nó kêu ba bích mệt <laughs> có ai kêu ba cợn không em còn nghĩ trời ông mai tôi với đây có duyên quá hả à. cũng từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi nhưng mà đặt cái tên ba đúng là công nhận ba em cũng khôn thiệt <laughs> nói, nói độc nhất vô nhị đó chứ bộ nói cho vui thôi trời ơi áp đảo em quá ha em em gái em giới thiệu mình cho mọi người biết đi em xin chào chị à, ngọc lan à, anh quyền linh bạn nam bên kia và toàn thể à, khán giả em tên là bùi thị hoàng thanh và em sinh năm 1992 năm nay 30 tuổi em đang sống và làm việc tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh vậy là thanh đọc sách là nhiều lắm á thanh hả Dạ cũng ờ, tương đối thôi ạ à. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh kia 30 tuổi đúng không? Ba nhỏ hơn Thanh Có trở ngại gì không ba? Uhm, chắc không đâu ạ Ba mà sợ gì? Không có ngại gì chứ á Thanh uh, ưu điểm khuyết điểm sao Thanh? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, ừ. uh, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực Hay quá Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì uh, cái về phần nấu ăn thì có hơi uh, yếu xíu ừ chắc đó cũng là một cái uh, trở ngại không sao đâu thanh không sao hết thật ra là nấu ăn ờ, yếu xíu không sao quan trọng là mình mạnh thế mạnh nữa khác điểm mạnh điểm yếu của ờ, ba thế nào ba <laughs> dạ em điểm mạnh của em thì không thích nhậu không hút thuốc và ừ. không biết chơi bởi vì nhiều rồi à, em biết nấu ăn biết làm việc gia đình ba biết nấu ăn ha dạ. điểm yếu của ba là gì ba điểm yếu của em thì em không rất là kinh kiểu như em ít chia sẻ cũng hơi nhút nhát trong vần là nói chuyện với con gái nhút nhát vậy mình có bao nhiêu mối tình rồi chính thức thì cũng có hai mối tình mối tình nào cũng chưa được một năm sao mà chia tay vậy ba lúc đấy thì còn trẻ chưa chưa được chín chắn à, chưa chín chắn Để... Dạ. tình hình ba tôi vậy đó à, ba rất là dễ thương nha mọi người bây giờ mới nhìn kỹ ba nè ừ. ba đẹp trai quá hai, hai đứa đứng kế bên ba lan ba, ba lan hả dễ thương quá ghẹo hoài à, ghẹo nhỏ hoài nhỏ bẽn lẽn nhỏ mắc cỡ tôi với à, ba đứng kế bên ba linh là ba của ông linh nó <laughs> dễ thương Nói nhưng mà dễ thương lắm em đừng ba dễ thương lắm ba để hồi ba ba chờ con qua đây con nói chuyện em nhức đầu quá ba bên anh dễ thương lắm <laughs> dạ xin cái đường tình duyên của mình á là sao có mấy người yêu rồi dạ à, thì em hiện tại không không không phải hiện tại <laughs> à, em đã trải qua một mối tình chính thức ừ. dạ thì uh, trong vòng khoảng uh, à, 5 tháng trời dạ nhưng rồi xong cái dịch nó ập tới luôn ạ à. đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đúng đậm rồi cho nên là là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. thể là có mấy tháng chưa cái thôi chứ thật ra nếu yêu nhau con covid nó có tồn tại một năm Đúng nữa người ta cũng yêu nhau rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào ngoại hình trước nói chung ừ. là em thích những người ờ, nhìn rắn chắc chút xíu rắn chắc dạ. Mình cao hơn em em hiện tại một m sáu thì cao hơn em khoảng ờ, một m sáu cũng được dạ rồi gì nữa rồi còn tính tình thì uh, um, phải vui vẻ hòa đồng bên kia vui thì vui lắm vui. nói cái tên đó là vui ừ. liền à ở nhà nói chuyện với nhau trao đổi với nhau xưng tên thôi là thấy Chúc vui hỏi. rồi ba ba giận em hả ba <laughs> ừ. là hết giận bực mình lên quạo wow, chửi ba luôn à ba tưởng tôi ngán ba hả ừ thí dụ vậy rồi không thích điều gì ở đàn ông không nhậu nhẹt nè ừ. không nhậu nhẹt cũng không tới nổi nhưng mà ý là phải có kiểm soát bên kia không có nhậu dạ không hút thuốc không gia trưởng ba có tích gia cực, trưởng nói chung ba? là suy nghĩ tích cực ừ, dạ không ạ được em nói chung là được đó à, tôi tham khảo nhà gái thì à, thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn nhà gái nhìn qua anh kia nhà trai cũng phái phái nhà trai phái luôn. luôn rất là hợp lý hợp nhãn đó mọi người bây giờ là tôi hỏi coi nhà gái mình đi với ai nè dạ hôm nay à, em đi với à, mẹ và chị đồng nghiệp à, các mẹ chị đồng hả? nghiệp dạ à, chào cô cái này, cái này mới dạ, nhìn nè. chung thì à, thấy cháu đây cũng được nhưng dạ. mà để coi coi hai cháu tiếp xúc nói chuyện ra làm sao dạ hiền hậu không cô dạ hiền nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu Dạ, con ở quê ở Thanh Hóa Hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn À, ừ. con sống cùng gia đình Đúng rồi, nó xưng hô gì được á Tự nhiên ờ, mẹ giờ tương lai hỏi cái nói ba ở Thanh Hóa <laughs> Không mặc Dạ, em chào anh ờ, Quyền Linh Em chào chị ờ, Ngọc Lan Dạ Và mình biết Hoàng Thanh là hơn 10 năm rồi Và mình cảm nhận được một cái sự tích cực trong người cô bạn này Một cái gì đáng yêu lắm và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt trong qua cái chương trình này thì à, sẽ có được những cái duyên những cái cơ hội đến với nhau và có một người khơi mở được cái tấm lòng cái tâm hồn của thanh ra thôi cảm ơn nhà gái thực ra là nhà trai tôi đã chịu ngay từ lúc đầu rồi dạ em đi với bạn em ạ dạ em là bạn của ba em xin chào anh Quyền Linh chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà gái em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp à, dễ thương cũng thấy hợp với ba nên <laughs> bây giờ thôi mở cửa với yeah. Dạ. cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha mở rào mở rào lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho thanh à, cái à, này thì mình cũng thích cái thực quản này thực tế nên mình muốn, muốn tặng bạn cái này bạn có thể trang trang trí bàn làm việc hoặc là à, trang trí trong phòng của mình có thể là mở nha cho bạn nghe buổi tối bạn ngon hơn cũng nên <laughs> cảm ơn quà của bạn nha rồi đây là quà của thanh dạ cảm ơn thanh bạn ba keo à ba đứng kế thanh thử coi nãy thanh nói cần ờ, chàng trai cao mét mấy gì đó thanh tự đánh giá coi hợp lý chứ thanh về chiều cao đó dạ chắc cũng được tại em em đang mang dép cao <laughs> bây giờ mình về ờ, vị trí ngồi đi dạ. hồi nãy ờ, lúc mà mới ra thì uh, em cũng thấy là anh nói rất rất là tự tin nói chung là rất là lớn giọng nha cao nó to rõ nhưng mà sau biết riết rồi từ từ từ từ chắc bị rụt rè hay sao á bắt đầu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ lại Đúng. À, nhiều khi em cũng không nghe được luôn dạ thì nói ừ. chung ấn tượng đầu tiên thì uh, anh cũng hơi uh, nhỏ chắc tại em cũng ốm nên nhìn của người cũng có ốm đúng rồi à, anh thì hơi ốm thật trước đấy trước ờ, tại vì à, dịch này thì trước đấy là có có đi tập um, gym một chút cho người nó khỏe và to xíu nhưng mà dịch bệnh quá thì cũng ngưng được dịch của ta rất là dài rồi nên là người nó bị nhỏ dần đi <laughs> thì ờ, em cũng muốn hỏi là anh mình có thích chơi thể thao không có mình chỉ là chơi môn tập chơi thôi à, tập chơi môn chiếc quốc ao á là môn đấy mình gọi là thể thao đường phố hay ra ờ, đi tập ừ, hít đất xà chơi xà đơn trò khéo người đại đại <laughs> à anh có gì hỏi cứ hỏi đi bây giờ mình nói cái cảm nhận về bạn nữ đi mở ừ. rào ra mình ừ. thấy bạn nữ làm sao à, em thấy bạn nữ rất là xinh đẹp ạ sáng <laughs> người thì cũng dễ thương đáng yêu ạ rồi hồi nãy hai bạn ở đâu đó một tuần hẹn như thế nào cái cách hẹn hò sao mình trao đổi luôn đi các bạn thời gian dành của em như thế nào thì em làm chủ yếu là giờ hành chính uh, ờ, 5 giờ là xong thứ bảy chủ nhật được nghỉ chỉ trừ những sự kiện thôi nha lâu lâu sự kiện thì vẫn có thứ bảy chủ nhật đi làm ừ. ba nói với thanh cho thanh biết về gia đình của mình đi thì anh đang ở với gia đình ừ, ở Bình Chánh cũng được uh, ờ, 13 năm rồi Nhà em hiện tại là có em, bố mẹ à, và em gái Anh hai lấy vợ thì cũng ra ở riêng rồi Được, còn Thanh Dạ, yeah. thì uh, em hiện tại đang sống với mẹ à, chị sống với mẹ thôi các chị thì đi à, lấy chồng rồi Thế thì à, khi kết hôn rồi à, mình đi làm dâu rồi làm không ở với mẹ được không? Dạ thì cái vấn đề này thì cũng có nói trước rồi Thì con gái đi lấy chồng thì vẫn theo chồng Nhưng mà nếu mà em kiếm được một người mà có thể về và sống chung với mẹ thì cho mẹ đỡ buồn Nhà Thanh là ở đâu? Dạ hiện tại nhà em ở quận 8 Ba về làm rể được không ba? Ừ, dạ được ạ được không tại vì bên đây chỉ có hai mẹ con thôi lấy chồng thì phải theo chồng rồi đó ba triệu làm rễ rồi nhưng mà có cái nhu cầu là ở rễ thì có ừ. đồng ý không ba à. triệu rồi ba nói ba triệu giờ rễ rồi thì chị mà thấy không tự tin lắm nên phải à, hỏi lại tám với ở việt trắng thì cũng không xa nhau lắm thì thôi mình nói chuyện là vợ rể cũng sướng mà được không dạ, được không vâng. ba dạ được con nói ba nghe không dạ nghe ạ rồi bây giờ thì à, ba ba lại nắm tay ờ, bạn gái ừ, mạnh mẽ lên ba cái gì mà ngại ngùng vậy ừ. <laughs> sắp lấy vợ tới nơi rồi đừng có la ba <laughs> em có lạnh không không em cũng thấy tay lạnh hơn cơ anh còn đang về lạnh về dưới <laughs> à hát gì đó tha, ba ừ, nhạc nhạc thanh ừ. anh sẽ nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vu vơ hơn ghen anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mong tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi để bình minh trong anh thức giấc nhớ em hát nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu để hát ngắn thanh hát cho bà nghe đi thanh em xin nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh Em sẽ hát anh nghe, anh nghe bản tình ca em với anh Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quanh yeah. Chú <laughs> chú Na na na na na na na na na na na You're enough, the best to me Thank các bạn để tay vào nút bấm đi phải bấm từ trái tim của mình nha chuẩn bị sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm một hai ba hết thời gian bây giờ là nắm tay chính thức mình hẹn hò rồi đó đúng rồi nắm thế này là sang tay vô nhau đó hai bạn này dễ thương lắm hai đứa lấy nhau để con cũng đẹp lắm đó đẹp đôi đó đẹp, đẹp đôi đó mép ai cũng nắm đẹp chặt tay nhau đừng buông ra nhé Quý vẫn chưa có mối tình nào sâu